à, chồng con á tính ra là gia chú con à, hồi, hồi xưa là nói là có bà con với nhau cho nên là không có cho cưới nhau không có cho quen nhau nhưng mà sau này người lớn hợp lại á coi á thì nói là không phải là bà con à. giống như uh, mẹ chồng con á là em của vợ ông chú con ông chú con là em của ông nội con em của vợ ông chú con mà ông chú con mẹ là em ruột của vợ ông chú mà ông chú là em ông ruột là, của ông nội anh rể không cách xa lắm á xa lắm á khỏi tính đi xa lắm dạ thì tính dạ. ra dạ. không có bà con tại vì dạ, người vâng. bên vợ không xa lắm xa lắm mẹ của con là ông chú mẹ của con là bà con của ông chú vợ ruột con gì đó rồi ông nội ông cố không nói chung là ba ba ba của con á là kêu ờ, mẹ con hồi xưa á là dì chính kêu bằng dì lận tại vì mẹ con là gia dì nếu mà tính ra là gia dì của ba con nhưng mà hai đứa con cưới nhau rồi giờ hai người kêu là chị xui luôn rồi à, không còn kêu là gì nữa hồi hai đứa nó kêu quen nhau đó là anh xui á kêu ờ, đây là cái gì chính lận cái cái ruột thứ ba đây là tính chính cái, nãy giờ mình nói cái lòi đó gì nó quan hệ quá nó càng ngày nó càng nhiều á lại cho mừng liền <laughs> à... em ông nội con em ông nội con à, à cưới vợ cưới vợ cái chị cái cái cái cái vợ của em nội con là chị ruột của má chồng chị con của má chồng con đó chú hiểu ra chưa à, chị à, không ba. chị ruột của má chồng Ôi, ba, chồng. Con là, ba con là ba con là kêu uh, em ông nội là chú à. nhưng mà mẹ con kêu e, e, <laughs> em ông nội ơi ờ, con á là anh con nghĩ nói chung là mối liên hệ này ờ, không sao nó rối rối dạ bởi vậy vậy để vẽ bản đồ đi ha dạ. thôi để chú bởi vì hồi hồi xưa là giang nam à, kiều ờ, thị bông dạ. à, năm ờ, năm mươi tám tuổi à. ở cà mau ai nói cà mau xa lắm ở cuối cùng ban đồ có lẽ lọc vô có bè khác liền ha từ cà mau lên đây luôn dạ mời thằng dâu dạ con chào chú quyền linh chào chị lê lộc à, con tên là nhi mình làm dâu bao nhiêu lâu rồi nhi làm dâu từ năm 2013 đến giờ Em có một bé trai 8 tuổi bây giờ học lớp 2 Và ở nhà mình đang làm công việc gì? Ở nhà lúc này ở nhà rồi có nhà cho mướn chứ không có Trời ngon ta có nhà cho mướn ngồi ta Có ba cần mặt tiền hả chú? Có ba cần mặt tiền hả chú? Gì? Có ba cần mặt tiền à Cái ngày đầu tiên mà mẹ chồng gặp nàng dâu này đó thì à, mẹ chồng ấn tượng điều gì với cô con gái này? Hồi à, mới à, gặp thì thấy nó còn nhỏ quá 15 tuổi 15 tuổi rồi. Con trai thì 18 ờ, 18 tuổi Rồi mà thấy nó xinh không? Thấy nó không? Xấu lắm Lúc <laughs> nhỏ xấu lắm à, Chồng con á tính ra là gia chú con à, hồi, hồi xưa là nói là có bà con với nhau cho nên là không có cho cưới nhau không có cho quen nhau nhưng mà sau này người lớn hợp lại á coi á thì nói là không phải là bà con à. giống như uh, mẹ chồng con á là Em của vợ ông chú con Ông chú con là em của ông nội con Em của vợ ông chú con mà ông chú con Mẹ là em ruột của vợ ông chú mà ông chú là em ông ruột là, của ông nội là anh rể không cách xa lắm á xa lắm á hỏi tính đi xa lắm dạ thì tính ra dạ. là không có bà con dạ, tại vì người bên vợ mà không xa, xa lắm xa lắm mẹ của con là ông chú mẹ của con là bà con của ông chú vợ ruột con gì đó rồi ông nội là cố không nói chung là ba ba ba của con á là kêu ờ, mẹ con hồi xưa á là dì chính kêu bằng dì lận tại vì mẹ con là gia dì nếu mà tính ra là gia dì của ba con nhưng mà hai đứa con cưới nhau rồi giờ hai người kêu là chị xui luôn rồi không còn kêu là dì nữa hồi hai đứa nó chưa quen nhau đó là anh xui á kêu đây là cái gì chính lận cái cái ruột thứ ba đây là thứ chín nãy giờ mình nói cái lòi ra nhiều mối quan hệ quá thôi, thôi, càng ngày nó càng nhiều quá lại cho mượn liền <laughs> à... em ông nội con em ông nội con dạ. à cưới vợ cưới vợ cái chị cái cái cái cái, cái vợ của em nội con là chị ruột của má chồng chị con của má chồng con đó chú hiểu ra chưa à, chị à, không ba. chị ruột của má chồng ruột Thôi, má ba chồng. con là ba con là ba con kêu uh, em ông nội là chú à nhưng mà mẹ con kêu e e <laughs> em ông nội ơi, ờ, con á là anh con nghĩ nói chung là mối liên hệ này không ờ, sao nó rối rối ha rối, dạ bởi vì về để về bắn đồ đi ha dạ thôi để chú bởi vì hồi hồi xưa là giang nam cái lần đầu tiên chị có ấn tượng gì ủa gặp từ nhỏ không ta dạ gặp nhưng mà không có biết chị tại vì à, ờ, đánh dỗ là đông lắm thì à, gặp thì dạ con chào cô chào ừ. chú này nọ thôi ừ. tại còn nhỏ quá em chỉ biết chào rồi ít nói lắm không dám nói mà lúc đó mẹ chồng có nghi ngờ bà con gì không bà con là bà con như là bên chồng bên vợ vậy đó lúc con kêu mẹ là bà gì á mẹ à, bà gì chính bà con thưa bà gì chính mà bây giờ là thành mẹ em là tuột xuống một bậc xuống xa đó quen 15 tuổi cho đến bao nhiêu năm thì mình lấy nhau 21 tuổi là, là con lấy chồng sáu sáu năm mới lấy chồng đúng không? sáu bảy năm gì đó Rồi rồi khi mà con dâu về làm dâu còn nhỏ quá lo lắng gì cho mẹ chồng á nó không có làm dâu cưới ờ, như là hai đứa nó quen nhau rồi cái uh, nó ở trên con dâu thì đi thi đại học con trai thì đi làm đó rồi hai đứa nó mới ở trên đây ở trên sài gòn con quen thì ờ, bên nhà con không có cho ừ. là với là con còn nhỏ quá ba con nói là con 18 tuổi đi rồi quen ai dắt về ba ba không cho thì tất cả mọi người trong nhà đều không cho ừ. thì em mới quen lén thì uh, quen nhau uh, tới uh, ờ, 18 tuổi là em uh, đi Sài Gòn á, em đi học cao đẳng thì ảnh mới thương ảnh mới đi theo em uh, đi theo em lên chở luôn ảnh thì đi làm em thì đi học mẹ cũng hay lên mẹ biết nhưng mà bên nhà em thì không có biết tại vì em giấu mà chỉ nói là đi học thôi thì à, mẹ mẹ thấy thương nhiều lúc mẹ lên mẹ thấy thương hai đứa mà mẹ không biết làm gì mẹ lên lên xuống xuống gì coi hai đứa có thiếu gì không rồi à, sau này à, em với chồng em á thì lúc đó là lúc năm 2012 á là nó rộ lên là bán hàng online thì con mới nhập đồ gì cũng bán không biết sao mà cái duyên nó tới hay sao á là ngày con đông khách lắm con đi giao mà kiểu như là không con ra không nổi dạ cái con kêu chồng con là nghỉ làm con thì đang đi học cái kêu nghỉ làm đi giao cho con cái chồng con một mình cũng ra không nổi nữa cái con mới nghỉ học luôn con nghỉ học kiểu như là con xin một hai ngày con nghỉ vậy đó mà khách kiểu như càng ngày càng đông lúc đó là giống như là con mới bán cái chào đầu á chú Huyền Linh cái con mới lên trường con trường nói là con nghỉ nhiều quá là không có cho con thi thì con mới nói là bây giờ có cách nào không thì trường mới nói là thôi bây giờ bảo lưu đi khi nào mà học được thì quay lại học thì con bỏ luôn tới giờ luôn á là cũng chưa quay lại luôn á ừ. hai đứa con đi làm cái lúc đó tuần đầu á chú Quyền Linh biết là bán được hai triệu là lúc đó lớn lắm mà lúc đó con đi con chưa có kiếm được tiền mà cũng như là mình buôn bán mà tuần đầu mình bán được hai triệu con nói trời anh ơi sao mà nhiều tiền quá mà lúc đó con con với ảnh nhát á kiểu như không có dám ăn xài gì hết hai bên gia đình đó không có ủng hộ mình rồi cái giờ mình ăn xài nữa mình không có về sau cái hai hai đứa con mới giành dụm kiểu như là lo cho tương lai hai đứa chứ không có ai kiểu như không ai giúp mình tại vì ai cũng phản đối thì mình không có dám nhờ ai thế con mới nghỉ học thì con với ảnh bán bán sau thì sau mấy tháng á con có vốn cái con mới mở một cái shop lúc đó ờ, mướn nhà là 16 triệu mà người ta kêu là cọc 2 tháng là 36 triệu à, uh, 32 triệu với trả thêm một tháng tiền nhà nữa là ra 48 triệu gần 50 triệu thì lúc đó con chỉ có tầm uh, ờ, 100 triệu thôi thì con bán được khoảng mấy tháng là con có 100 triệu thôi con mới làm liều con lúc đó là mẹ con nhờ mẹ con mới nói là mẹ cho con mượn ờ, thêm tiền mà con nghĩ là chắc không có cho đâu lúc đó là, là chưa có lãi gì hết chưa, chưa, con kêu bằng gì dạ con kêu lúc đó là con kêu bằng bà dì chính con nói với chú đó à, dạ bà dì chính luôn nhưng mà con đi với chồng con thì con chỉ kêu dì thôi cho nó kiểu như nó thân mật chứ cùng hợp là mẹ con lên sài gòn có mổ cái lỗ tai của mẹ con thì con mới vô con thăm con thăm xong rồi sẵn con mượn tiền luôn <laughs> dạ con thấy liệu nhiều chú nhưng mà lúc đó mẹ đồng ý liền không chị dạ à, lúc đó vô cái mẹ đang mới mới mổ ra nữa cái nói mẹ ơi bây giờ con thiếu uh, ờ, 100 triệu à, con đi lấy hàng cha em lên chăm mẹ em còn hai em thì vẫn buôn bán vậy đó cái à, em mới nói là gì với chú ơi bây giờ con mở ra vậy đó cái shop con ở đó ở đó gì đó mà bây giờ con à, con không biết mượn ai tại vì nhà con thì không có cho con quen nếu mà con mượn nhà con đó là nhà con chắc chắn sẽ cho nhưng mà con không dám nói tại vì làm với ảnh thì nhà con đang cấm mà thôi tao có sẵn 50 triệu tại vì cha nói tiền ngân hàng thì phải à, tới tới tháng đáo hạn gì đó thôi giờ có sẵn 50 triệu là cho liền đúng không chứ trời cô lúc đó mình mổ lỗ tai á mình mình có nghe lộn không cô hay à, <laughs> lúc đó là, là nó hỏi mượn mà nó ừ. hỏi rồi giờ con có mướn nhà chưa nó nói ờ, con mướn rồi rồi 16 triệu một tháng nói sao con không để ờ, cô đi coi cái hả rồi mướn đúng là con nhờ chồng nói hay hơn dạ, không, tại không dám nói chồng con không có dám nói bởi vì hai bên cấm á à dạ bắt đầu mới nghe ba con là nghe dưới nó là con nhí ở nhà con tên là con nhí nó nhí á nó làm ở với chí, với chí tại vì chồng con tên chí nó nhí với chí á nó bán ờ, xốp quần áo ở ở trên sài gòn á ba con kiểu như nghe người này người kia nói nhiều quá mà con thì nói với ba con là con đi lên sài gòn con đi học cái ba con mới đi sài gòn chiến cái ba con lên sài gòn cái ba con vô thật vô shop luôn trời sao sao biết shop hay vậy ta tại vì cũng có điện trước á chị à. nói à dạ cái uh, bà con vô shop cái bà con thấy hai đứa con vậy á làm ăn vậy á cái chiều chiều đó cái bà con kêu chồng con là đi ra ngoài nói chuyện con không biết sao nữa cái đi nhậu về tối về rồi chuẩn bị đóng cửa shop cái hai cha con đi về cái chồng em đi vô nói ba cho cưới rồi em ơi trời ơi cái, trời lúc đó con mừng lắm chú tại vì mình đang không biết tương lai mình tới đâu dạ cái ba con mới nói là thôi hai mày cho kiểu như là an cư lạc nghiệp không có còn lo chuyện đó để tập trung làm ăn tại ba thấy làm được quá ừ. rồi ba không cấm nữa như vậy là không có làm giàu gì hết là cưới xong là ở đây bán hàng dạ, luôn dạ tại vì con ờ, công việc của con á là ở trên này mà mẹ thì ở dưới nhưng mà do cái công việc của con tới bây giờ luôn chú cho nên là con không có thể nào mà về dưới nhưng mà rồi thỉnh thoảng cuối tuần hay là lễ tết gì thì mình có về quê không dạ chị? có tết này cũng về hết á với lại à, con của em lúc đẻ ra á tròn một tháng cúng đầy tháng ở trên sài gòn xong là đưa cho mẹ nuôi hết là em không có gặp con em luôn hai tuần em về một lần em thăm con vậy thôi vậy ham kiếm tiền quá ha con ờ, không phải ham mà do là kiểu như là con yêu cái nghề này chú giống như là một hai giờ khuya con vẫn đi giao hàng luôn á chú nhưng lúc đó mình cũng tự hào về con dâu mình chứ ha dạ rồi thấy vậy cái về rồi mới cho mượn tiền nó kệ nó cũng như là cho nó mượn đi nó làm được thì được còn không được thì kệ thì thôi đúng cho không? luôn thôi dạ. luôn á. con dâu về ờ, làm dâu nhà mình á mình thấy mình hợp với con dâu điều gì hợp cái đi ăn uống rồi đó <laughs> chứ ít có ờ, ở nhà ở chung ở chung thì nó về thì ở đây nấu cơm đồ sẵn hết trơn ăn rồi thì nó làm cho nó hết trơn à. ừ, kiểu như là hai tuần con về một lần ở quê thì thức sớm lắm chú ở trên đây à chị lọc viết là tám chín giờ đã sớm rồi ở dưới quê mẹ em 5 giờ sáng hả là thức dậy lôi đồ ra lao chùi mà ngày nào cũng vậy chứ á kiểu như là mẹ mẹ không có thích mà bừa bộn á cái 5 giờ sáng là bắt đầu mẹ em gỗn gãn hết trơn chị chén đũa thì ờ, tết mình mới lao phải không chú thường thường mình đem không ngày nào cũng là tết đó chị <laughs> dạ ngày nào cũng là tết á năm giờ sáng là bắt đầu mẹ làm rồi làm rổn rãng gì đó em thì trên lầu là em nghe là em biết mẹ rồi mà em không thức nổi không thể nào thức nổi mà mà lau dụi với mẹ thì con thức không nổi chú chứ không phải là con không phải là con làm biết thì con thức vậy là 12 giờ là mẹ nấu cơm đồ xong hết trơn rồi em xuống ăn ăn thôi ăn xong có rửa chén phụ mẹ không dạ mẹ nói là thôi mày đừng làm gì hết trơn á ờ không không có vừa ý để tao tự làm chứ <laughs> mày làm không có sạch đâu mày làm hồi tao cũng làm lại à Ủa thôi con rửa lần nào chưa biết chưa chưa cho sao biết cho luôn mẹ cũng như là mẹ không có tin tưởng ờ, mẹ mẹ có cái mẹ tự làm. nhầm khi nó ăn thì nó rửa cái tô đó là thấy không sạch thì rửa lại có bao giờ con tự nấu muốn ăn rồi đó con đãi mẹ chồng chưa dạ chưa luôn chưa tại vì con không có biết nấu ăn cái hôm mà con có bầu á là mẹ con ở dưới quê á là nấu đồ ăn sẵn rồi bỏ thùng mút á lên là con chỉ việc hâm con ăn thôi mẹ nấu canh mẹ nấu đủ thứ hết á mẹ nói là mẹ làm tại vì mẹ không yên tâm ăn ở ngoài có bầu mà ăn ở ngoài thì không có tốt cho em bé cho nên là mẹ nấu nói chung là ngày nào cứ hết là mẹ gửi lên rồi chồng con đi ra thành xe lấy rồi về chỉ hâm cho con thôi mẹ nấu hết rồi à không ăn đúng ờ, ngày hai ngày đó là mấy ngày sau là lên có đồ ăn tiếp vậy mẹ nấu liên tục từ cà mau mà gửi đồ lên cho con ăn là ngày luôn dạ nó có bầu lên là 20 bữa nó mới sanh sanh xong rồi vô bệnh viện nuôi, xong rồi về về rồi ờ, nuôi tháng thì thấy ở trên đây chặt chội quá à nói thôi tao chắc tao ôm em bé về quê quá à. đưa em bé về quê luôn <laughs> tại mẹ muốn em bé kiểu như hít thở không khí trong lành ở dưới thì gặp phơi nắng nhà đó. giường á chú ở dưới thì nó thoải mái lắm ở đây mình thành phố nó ngột ngạt á thật ra là giờ không biết ai làm dâu ai à nha <laughs> coi như là từ lúc lấy chồng rồi thì gần như là con có làm dâu rồi lúc mà con có con làm mẹ chồng lên chăm sóc rồi nấu ăn rồi đem con về nuôi luôn hồi xưa con nhớ là con đi học cao đẳng á lúc đó con chưa có bán đồ nữa ừ. là mẹ lên là mẹ thấy nhà vừa bộn cái phòng thôi con muốn cái phòng trọ con học thôi là mẹ dọn cho em em đi học về em nói là giống như là có cô cô tiên cô hay tiên. gì á trong lớp xong mà gọn quá mẹ làm hết trơn luôn từ lúc đó luôn chứ không phải là về làm dâu rồi mẹ mới vậy mình mong có con dâu để có khi mình về mình tâm sự hay là chia sẻ hay là nó phụ mình nấu chén cơm này kia nhưng mà cuối cùng con dâu này về gần như không có làm dâu dạ có bao giờ nghĩ điều đó không có có nghĩ ờ, trời ước gì có con dâu về cái sáng ra cơm nước rồi đó chắc mình khỏe lắm <laughs> cái gì mình làm được giúp nó thì mình giúp rồi nuôi con để cho nó làm để nó có tiền với người ta tại nó còn nhỏ quá à thôi mình nuôi cháu luôn <laughs> giống mẹ nói là mẹ cứ kiếm tiền đi rồi mấy gì ừ. còn lại để mẹ lo nó nó lên sài gòn nó học là lớp 1 bắt đầu lớp 1 nó mới ở với em còn à, mấy cái lớp mẫu giáo rồi là nó ở với mẹ thì giờ bắt đầu mới lên ở với em dạ được luôn. 2 năm năm nay nó học lớp 2 ừ, cái gì mà chắc mà nội buồn rồi buồn khóc dữ lắm mỗi lần về là nó leo ở đâu kinh nhí dạ à, con của em thì mỗi lần mẹ lên thăm á rồi à, mẹ về á cái ở đây mình nó đi nó chạy vô cái chỗ máy, máy giặt á chú nó ngồi trong máy giặt á nó khóc với chồng á giống như nó, nó nhớ bà nội chồng. nó nó không cho bà nội về mà nó không biết nói sao nó sợ ba với mẹ la ừ. cho nên là nó chui trong cái máy máy giặt á tối hù với đó nó ngồi nó khóc với chồng đó cái nhà đi kiếm nó cái đi ra chỗ máy giặt không nghĩ nó ra ngoài tại vì ngoài là tối lắm chỗ phơi đồ á tối lắm nó ngộ ngoại nó khóc còn mẹ em thì khóc ở trên xe á à. mến tay mến chân quá Như từ nhỏ luôn mà dạ nó nói bà nội ơi con thích làm con của ông nội với bà nội à con không thích làm con của bà mẹ Bà ông nội bà nội rảnh đó chơi rồi, chơi với cháu kiếm tiền không chăm sóc con mà đó cũng là một cái thiếu thốn mà ba mẹ cần gọi là chú ý nha dạ. à, nói nói kiếm tiền nhưng phải dành thời gian cho con chút xíu đúng không ờ, bà nội dạ. không chứ nếu mà mình kiếm tiền hoài mai mốt mình quay lại cái sự xa cách giữa con mình với mình nó xa lắm á ừ, là làm dâu coi như không làm dâu dạ. à, với sự chăm sóc của mẹ chồng như thế con thấy con hạnh phúc không dạ con hạnh phúc lắm chú ừ. tại vì con không có lo cái gì hết người ta còn lo sắc mặt của mẹ chồng này nọ nhiều người lên người ta bị trầm cảm luôn á chú thì con con đọc mấy cái bài đó con nói ôi sao mình may mắn quá may mắn mình đó. không có lo mấy cái chuyện mà phải nhìn sắc mặt mẹ chồng nguyên nhà chồng à, ai cũng thương con giống như là có con là con ruột luôn á chồng con như con rể hay sao nhưng chú nghĩ này nè một hôm nào đó, đó nó con cố gắng dành thời gian riêng á dạ. con ờ, nấu một món ăn nào đó dạ. một cái buổi nào đó con nấu món ăn xong rồi cái con tự làm hết con mời mẹ chồng con ăn chú nghĩ là chắc mẹ rất là hạnh phúc luôn á ừ, ừ. mà con không biết nấu chắc con phải đi học một khóa chứ <laughs> con mới dám tự tin con nấu nếu như mà chưa biết nấu ăn thì từ ngày về làm dâu đi à, mẹ hy sinh chăm lo cho mình từng cái ăn giấc ngủ thì ngược lại chị đã dành những cái điều gì cho mẹ chồng mình em lo sắc đẹp cho mẹ <laughs> mỗi khi mà kiểu như mẹ hết hết mỹ phẩm xài mẹ alo cái là con gửi về cho mẹ giống như mẹ thấy trên mạng có gì bán bán cái gì đó mẹ muốn mua mẹ điện lên em mẹ kêu ừ tao thấy cái đó đó được không mẹ mua gửi về cái em ừ để con đặt hôm nay thì à, mẹ chồng có muốn nói gì với con dâu hay muốn con dâu mình thay đổi cái gì không ừ, muốn cho nó săn sóc con nó cho chu đáo chốt ừ. sạch sẽ chốt vậy đó, <laughs> chu đáo đó, rồi nhà cửa đồ gọn gàng chốt vậy đó à. còn chị không biết chị có mong muốn mẹ chồng mình điều gì không em thì chỉ mong là mẹ luôn luôn có sức khỏe để sống với lúc nào con về con cũng có mẹ à, chuẩn bị sẵn à, ga gói nệm giường mỗi lần em về á chị biết không ừ. thì à, mỗi lần lần mà lên phòng là nó thơm lắm chị từng cái gói từng cái mờ đó mẹ chuẩn bị á trời ngầm ngủ ngon lắm chứ còn lên còn còn kiểu như là sạch sẽ hơn khách sạn nữa mẹ chuẩn bị chu ừ, đáo chu đáo quá mỗi lần con về là về quê là con ngủ ngon bởi vì con ngủ tới 12 giờ luôn là vậy á đâu phải ai cũng có được mẹ chồng lo chu đáo như vậy đâu à, cố gắng à, mình thể hiện một chút gì đó làm dâu đi bữa nào con tranh thủ về con dậy sớm con nấu cơm ờ, đồ ăn sáng cho mẹ ha đi chợ cái trưa trưa cái nấu cơm cho mẹ ăn chiều chiều nấu cơm chỉ cần một ngày thứ về thôi có một món quà bất ngờ dành tặng cho cô dạ bà nội biết hôm nay con tới không đây em trai con chào chú à, hồng lại con con anh tay hồng lại con chào chú con ừ. chào cô hồi nội con chưa bất ngờ không ngờ dạ. <laughs> con là con trốn vô ờ, máy giặt con khóc đó đúng không nó trốn đó nó nói bà nội ơi bà nội con nói bà nội nghe lúc mà con về đó cái bà nội về đó cái con con con mẹ ba thấy con khóc cái la con cái con con sợ cái con leo lên trên cái gói đó con đập con ập cái mặt xuống cái gói con khóc ướt gói hết trơn cái ba mẹ tính con ngủ không có la nữa <laughs> quá à. dạ con dạ con muốn về quê ở với bà nội nữa không dạ có ừ. con ở với bà nội vui không dạ vui con thương bà nội nhiều không dạ nhiều con muốn về nội lên ở con hay là con muốn ừ. về ở với nội con muốn về ở với nội <laughs> nhưng mà vậy thì con bỏ ba mẹ con thì sao làm ăn được thì cứ làm ăn thôi tại vì ba mẹ cũng còn đang trẻ đó thì có thể ờ, làm tranh thủ về thăm ờ, ông bà mà như nãy à, chú nói là vợ chồng con nên tranh thủ ngày nào đó mà để vợ con sẽ làm dâu thực thụ của mẹ chồng anh dám cho em nấu ăn không ăn không ăn không <laughs> chồng con nấu ăn ngon lắm đó chú à vậy trời đất ơi ngược lại vậy đó hả con biết rồi cho nên là cứ cuối tuần là con chở bé đi chơi bà nói con bà nội nói thật lòng đi bà nội hai đẻ con <laughs> bà hỏi cái nói mẹ mẹ con là người đẻ ra con bà nội là nuôi con nó nói không con con thích bà nội đẻ con <laughs> dành thời gian cho bé nhiều hơn nha ừ. à, cảm ơn à, mọi người rất là nhiều à, con dâu nè, muốn nói gì với một lời yêu thương nào nhất với mẹ và mong muốn điều gì đi dạ con à, muốn à, một lời cảm ơn và một lời xin lỗi mẹ thì ờ, cảm ơn là cảm ơn mẹ là lo cho con từ lúc mà con chưa làm dâu còn là xin lỗi là con xin lỗi mẹ là con ờ. chưa làm dâu mẹ một ngày nào rồi giờ con và con cũng ở đây con lo cho con của con được là mẹ vui rồi chú ý tới cháu nội của mẹ đi <laughs> còn mẹ thì mẹ lo được thì để cho mẹ lo Phần nữa cảm ơn gia đình rất là nhiều